two. À dạ, à bà dạ dạ. Bên đâu bên đó? Ừ. ừ. Bên này là gì vậy ngoài giá bên đó? Anh giá bên đó. Dạ. Làm gì? Dạ. À dạ, A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Wow. Em Em Mình nó mình ta tộc em Em Em Ừ Cầm bắt đầu luôn yang ayat eh, titik satu dua tiga titik tiga apa titik tiga apa mbak titik tiga ini e. ini ayat F lupa Kenapa chơi bà Yaya? Gelap. B.